hello everyone welcome to my channel coffee stack let's go gần perfect. like this. You win. 헷갈려. 이걸 이제 Isai là cờ xí quá chả có gì trời ơi tưởng bay được đúng rồi cơ Bây giờ 怎么？ 哎呀 đơn giản quá Nào này đôi mắt kia Polo.